Không biết là các bạn có đang gặp khó khăn gì trong việc làm nghị luận xã hội hay không? Thì ngày hôm nay chị Hiên có một đề nghị luận xã hội hy vọng rằng là với cái đoạn văn tham khảo này thì à, các bạn có thể chủ động có cho mình những cái ý tưởng cũng như là sẽ hiểu hơn về cách làm của dạng đề nghị luận xã hội nhé. Đề bài của chúng mình sẽ là Hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về hai câu thơ ta hay chê rằng cuộc đời méo mó sao ta không tròn ngay tự trong tâm đối với dạng đề này thì chúng mình sẽ triển khai theo bố cục 3 phần mở đoạn thân đoạn và kết đoạn trong phần mở đoạn chúng ta sẽ phải trích được hai câu thơ này ra và suy ra được cái vấn đề chúng mình cần nghị luận ở đây hay nói cách khác là bài học thông điệp được gửi gắm từ hai câu thơ này là gì sau đó đến phần thân đoạn thì chúng mình sẽ làm các thao tác, một là giải thích, hai là phân tích bình luận, ba là chứng minh và bốn là liên hệ bản thân. Và cuối cùng phần kết đoạn, chúng mình sẽ đưa ra một cái thông điệp có giá trị và ý nghĩa nhé. Ngay bây giờ thì chúng mình sẽ có một cái bài văn tham khảo dành cho các bạn ở trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày ngày hôm nay. Chúng mình sẽ cùng với nhau tham khảo với chị Hiên nhé. Nhà thơ Nguyễn Quang Vũ từng đưa đến cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc qua hai câu thơ của mình – Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm? Cuộc đời méo mó ở đây có thể hiểu là cuộc đời không bằng phẳng, chứa đựng nhiều khó khăn thử thách, những điều không như con người mong muốn. Còn tròn tự trong tâm ở đây lại là thái độ sống suy nghĩ đúng đắn của con người. Trước bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần lạc quan và có niềm tin vào những điều tốt đẹp. Thói đời, con người vẫn thường hay chê bai, oán trách, cay cú hậm hực khi cuộc đời xảy ra những điều không như mong muốn. Thế nhưng, chính cái chê ấy nhiều khi khiến cho cuộc đời trở nên méo mó hơn. Thái độ tròn tự trong tâm ở đây là thái độ sống tích cực, chủ động trước mọi hoàn cảnh. Đây là thái độ sống đúng đắn. Chúng ta không cục ngã trước những khó khăn, phi lý và bất công. Tôi chợt nhớ tới câu chuyện của cô sinh viên trường đại học ngoại thương khi phải lạnh ám tử vì căn bệnh ung thư ập đến ở độ tuổi 19. Thế nhưng trước những điều tưởng chừng là quá bất công đó, Thủy Tiên vẫn luôn nở một nụ cười trên môi, sẵn sàng chiến đấu với bệnh tật với một thái độ lạc quan tin tưởng. Thủy Tiên quyết định tham dự vào cuộc thi nữ sinh tài năng của trường và lọt vào đêm chung kết với một bức ảnh không còn tóc vì phải cạo đầu để xạ trị. Nhưng điều mà mọi người thường nhìn thấy ở cô gái này chính là nụ cười dạng dỡ thường trực trên môi và ánh mắt chan chứa niềm tin, sự mạnh mẽ trong cuộc đời. Câu chuyện của Thủy Tiên dường như nhắc nhở cho chúng ta một điều rằng rông bão có thể xảy đến với bất kỳ ai, thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách suy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Bạn biết đấy, thiên đường hay địa ngục đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn và câu thơ này đã đem đến cho chúng ta một thông điệp, một bài học vô cùng ý nghĩa để chúng ta có thể thành công hơn trong cuộc sống. Đó chính là trước rông bão, chúng ta không được phép cúi đầu. Hãy lạc quan tiến về phía trước, giữ một trái tim trong sáng trước bóng đêm cuộc đời, bạn nhất định sẽ tỏa sáng. Các bạn thân mến, đó là cái phần mà chị hướng dẫn cho các em về đề bài ngày hôm nay chị em mình cùng với nhau chia sẻ. Đây là một cái dạng nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lý ở cái phương diện gián tiếp, tức là được truyền tải qua hai cái câu thơ. Và chị hy vọng rằng là với cái phần chia sẻ ngày hôm nay trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày thì các bạn có thể chủ động có thêm cho mình những cái ý tưởng để có thể hoàn thiện những bài nghị luận xã hội tốt hơn nhé. Còn bây giờ thì cho chị Hiên gửi lời chào tạm biệt tới các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của chuyên mục hấp dẫn này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.